Trước tiên đi về phần chốt số thì mình sẽ điểm qua cái bảng kết quả của chúng ta ngày hôm qua. Sổ số truyền thống Chủ nhật ngày mùng 9 tháng 4 năm 2023 đặc biệt của chúng ta có dạng 10026 chạm 2 chạm 6 tổng 8 càng của chúng ta là càng 0026 thống kê đầu đuôi lô tô ngày hôm qua thì chúng ta có đầu 8 chúng ta bị gãy đuôi thì chúng ta có đuôi 5 anh em nhé lô hai nháy của chúng ta thì có con 02 này 16 này và con 58. Ngày hôm qua thì chúng ta có ba con lô hai nháy. Lô cặp của chúng ta ngày hôm qua. Xem nào, lô cặp của chúng ta cặp của chúng ta thì chỉ có 1441 này, 1331 anh em nhé. Chúng ta có hai cặp lô 1331 và 1441. Đầu hai của chúng ta thì có 23 và 26. Thì con 26 này của chúng ta phải thẳng đặc biệt luôn anh em nhé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 Tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh phải không ạ? Ngày hôm qua thì uh, chúng ta ăn được con 12 ở cuối giải 7 này và con đề 26. Đó. Cuối giải 7 và về đặc biệt luôn, quá là tuyệt vời phải không ạ? Xem xong kết quả cũng rất chi là vui thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh của chúng ta có một ngày rực rỡ cả lô cả đề anh em nhé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 Zalo 0923753605 Ok thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình về một cái đường cầu đề của chúng ta tứ thủ kết hợp với lại ba càng này ở giải ở thứ sáu ngày mùng 7 tháng 4 này giải 3 này chúng ta lấy con 1 này và con 0 càng thì chúng ta lấy con 8 này anh em nhé ở đây thì chúng ta có không bóng 5 này chúng ta ghép con 1 xuống con 0 và con 5 cho mình càng 8 này tứ thủ đề tứ thủ đề của chúng ta là 101 này 151 4 số Đợi chơi vào ngày mùng 8 tháng 4 này Ngày mùng 8 tháng 4 của chúng ta đề về 15 Thì chúng ta đã ăn được con đề 15 này Càng của chúng ta là càng 815 Thì chúng ta cũng ăn được cái càng 8 này anh em nhé Tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có Ở đây chúng ta có càng 0 này 6 bóng 1 Ghép lần lượt thì chúng ta có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 ngày mùng 8 tháng 4 của chúng ta đề về 15 thì chúng ta đã ăn được con đề 15 này trong bộ đề 01 tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 12 anh em nhé bộ đề 12 của chúng ta thì có 121 này 171 này 626 này và 676 đợi chúng ta chơi cho ngày mùng 9 tháng 4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 tiếp tục về một cái bộ đề nữa cho anh em bộ đề này của chúng ta chạy từ ngày thứ sáu này dạy 7 và dạy 6 con cuối cùng bộ số thứ ba ở dãy 6 này ghép với lại con cuối cùng bộ số thứ nhất ở dãy 7 chúng ta có bộ đề 01 Bộ đề 01 của chúng ta để chơi cho ngày mùng 8 tháng 4. Ngày mùng 8 tháng 4 của chúng ta đề về 15 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 01 này anh em nhé. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 15 này. À bộ đề 12 anh em nhé. Để chơi cho ngày mùng 9 tháng 4.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 đây là cái đường cầu bộ đề về phần lô của chúng ta thì uh, trong buổi trưa ngày hôm nay thì uh, mình uh, vẫn tiếp tục bắt trực tiếp cho anh em không chỉ cầu anh em nhé Về phần lô của chúng ta thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ lô là con 28 xong thủ lô 2002 để chúng ta tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay